Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Biến căng Hà Nội, Phó Chủ tịch Sổ Khám, Bộ Ngoại giao dung chuyển, vừa kỷ luật đã bắt luôn đại sứ. Chiều tối ngày 22 tháng 12, các báo trong nước đồng loạt đưa tin Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu. Thông tin được đưa ra bởi ông Tuân Sô, Trung tướng, tránh văn phòng, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ông Trử Xuân Dũng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Trử Xuân Dũng, 49 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội, trước khi làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2020, ông Dũng từng giữ các chức vụ như Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, ông Trử Xuân Dũng ban đầu là Phó trưởng ban, sau đó là trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Phó Chủ tịch Hà Nội Trử Xuân Dũng bị bắt giam. Điều đáng nói là lệnh bắt được thực hiện ngay khi ông trưởng Xuân Dũng còn đang đương chức, chứ không hề thông qua các thủ tục khác, các thủ tục thường rất dườm già. Đây là một lệnh bắt rất vội vàng, không giống với các lệnh từ trước đến nay vẫn làm của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng không biết ông Trưởng Xuân Dũng có ý định cao chạy xa bay như Hồ Thị Kim Thoa hay không, mà Bộ Công an đã quyết định bắt người gấp gáp đến như vậy. Cũng cùng thời gian này, báo chí đưa tin Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Vũ Hồng Nam, cựu Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Việt Nam, cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại Nhật Bản, để điều tra về tội nhận hối lộ. Điều đáng nói là ông Vũ Hồng Nam chỉ mới bị kỷ luật vật đảng trước đó một ngày, cùng lúc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Đặc biệt, ông Vũ Hồng Nam từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 9 năm 2014 cho đến tháng 10 năm 2018. Đây là thời kỳ mà ông Phạm Bình Minh đang làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Bùi Thanh Sơn cũng bị kỷ luật chung với ông Vũ Hồng Nam nên bây giờ này cũng đang rất trông tranh, không biết số phận của ông ta sẽ trôi về đâu. Đây là hình ảnh ông Vũ Hồng Nam bị bắt chỉ sau một ngày khi nhận kỷ luật. Vụ án chuyến bay giải cứu bắt đầu khởi tố từ cuối tháng riêng năm nay, đến nay đã có hơn 30 người bị khởi tố tạm giam, gồm rất nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, cựu lãnh đạo và các cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Trong đó, quan chức cao nhất khi bị khởi tố là ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng bị điều tra về tội nhận hối lộ. Những người bị bắt chưa phải là ủy viên Trung ương Đảng, những người này dễ bắt nên ông Trọng cho Tô Lâm bắt trước. Còn ông Bùi Thanh Sơn và ủy viên Trung ương Đảng khác nên việc bắt bớ khó khăn hơn một chút. Chỉ khi nào ông Sơn bị xử lý xong xuôi về mặt đảng thì khi đó Bộ Công an mới có thể vào cuộc. Như vậy, liên quan đến dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội đã có hai quan chức lớn đã bị bắt giam, đó là ông Trung Ngọc Anh và bây giờ là ông Trử Xuân Dũng. Bộ Ngoại giao thì dính đến đến tận cấp bộ trưởng. Như vậy, bộ mặt của Đảng cầm quyền Việt Nam ngày nay ngày một thêm lấm lem. Đảng thì luôn nói rằng nhà nước Cộng sản là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhưng xem ra là vì dân của Đảng là cách như thế này đây. Quản chức với quyền lực trong tay đã trục lợi trên đầu trên cổ người dân giữa lúc họ đang khốn cùng nhất. Đây là hình ảnh không biết chiếc ghế của ông Bùi Thanh Sơn còn vững đến bao nhiêu ngày nữa. Dù không có dịch thì quan chức vẫn ăn như thường, mà cụ thể là Nguyễn Đức Trung, tiền nhiệm của ông Trung Ngọc Anh. Khi ở trong tù, ông Nguyễn Đức Trung đã dùng tới 25 tỷ đồng để mua lấy 3 năm giảm án với tòa án và điều đó cho thấy quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vì dân mà giàu đến cỡ như thế nào.